le se mừng chi chàng play sa Giêsu một lẽ tuốc lâm ai tia con ti kêu bi ca Giêsu mà